tương truyền ngày xưa lưng chừng núi có một ngôi chùa cổ lịch sử còn ghi bia đá linh thiêng muôn đời trùng đẹp thành long xa nhìn dấu khi phách oai hùng bạch hồ hùng vĩ in dấu chân xưa còn đạo sư tâm ngày sáng chiếu soi muôn loài phật pháp nhiệm màu tỏa sáng trên ngọn núi cao muôn ngàn ánh sáng soi muôn màu đạo phật từ bi dẫn lối con quay trở về ơn người dựng xây sừng sững hiên ngang với đất trời con nguyện kỳ sâu tâm đức sang cao sun. trên ngọn núi cao muôn ngàn ánh sáng soi muôn màu đạo phật từ bi dẫn lối con quay trở về ơn người dựng xây sừng sững hiên ngang với đất trời con nguyện kỳ sâu đạo xưa tâm đời sáng chiếu soi muôn loài phần pháp